sấp đôi anh em nhá sấp đôi tiếng này thì cứ ngã cả người luôn như kìa đây, mở lại anh em này anh em nhìn này ngã người luôn này sấp đôi anh em nhá xin chào anh em nhá Đấy, những anh em nào mà đang xem video này của tôi thì tôi dám chắc với anh em là anh em cũng đang thua hoặc là đã thua vì vậy là để không phụ lòng mong đợi của anh em hôm nay tôi có mặt ở đây đồng hành với anh em để giúp anh em qua khó khăn này để không mất thời gian của anh em thì đây tôi xin được giới thiệu một siêu phẩm siêu phẩm cực kỳ khét luôn ấy. trong giới cờ bạc anh em nhé bát hình không tang anh em không cần cầu kỳ cũng không cần phải nguồn vị chỉ cần anh em đưa được bát này vào là chắc chắn anh em đã thắng rồi đã xóa nợ rồi thì chỉ cần một cái điện thoại và một cái bát thì để không mất thời gian của anh em thì ờ, giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem mức độ chính xác của nó như thế nào anh em nhé tứ tử này sóc nha anh em nhé sắp đôi anh em nhé sắp đôi tiếng này thì cứ ngã cả người luôn như kìa mở lại anh em này anh em nhìn này ngã người luôn này sắp đôi anh em nhé cái này thì ăn gì là có anh em nhận không xây nhà rồi là mua xe bây giờ anh em ờ, trước này thì tôi sóc nhưng mà lúc vừa là không không không không để ý nhưng mà mở thử tiếng này thôi tiếng này thì hình như là vẫn sấp đôi cứ tưởng chiếc này thì là lại sắp đôi anh em nhé vì tôi đánh là cứ tứ tử là về sắp đôi thôi sắp đôi anh em nhé tiếng này thì là ba đen ba đen anh em ạ không sai thế nào ba đen anh em nhé mức độ đánh cái này thì nó chuẩn đến 100% anh em ạ quan trọng anh em có cho người ta ăn không hay là có cho người ta được ờ, quan trọng là mình cũng thỉnh thoảng mình cho người ta ăn một tiếng để người ta không nghi ngờ không sinh nghi anh em ạ còn nếu mà anh em nào mà quyết thì chỉ tầm 5 tiếng là cũng là tan thôi tan bạc thôi này sóc lại anh em này ba đen anh em nhé ba đen lên ba trắng anh em nhá đây cho tôi cho anh em xem này ba đen ba trắng lại xuống ba đen anh em nhé chỉ cần một cái điện thoại và một cái bát thế là anh em đã xây được nhà rồi đấy ba trắng lại lên ba đen anh em nhé đây ba đen lại về ba trắng anh em nhá đấy thì anh em ờ, thấy độ chính xác của nó như thế nào bát này là bát không tang anh em nhé anh em có thể thử lâm châm hoặc xoay bát này là bát không tang chuẩn 100% độ chính xác thì anh em thấy rồi đấy không có lệch đi đâu một tiếng nào anh em ờ, như vậy anh em thấy là đã ok chưa bát này thì có rất nhiều mẫu anh em ở cho anh em hay đánh loại bát gì thì anh em có thể gửi mẫu sang cho tôi để đặt hàng thì anh em liên hệ vào số điện thoại ở màn hình đấy anh em nhé tôi đã ghi số điện thoại ở màn hình đó rồi thì bây giờ là đi kèm theo một cái bát với một cái điện thoại là một bộ sạc đây anh em một bộ sạc khi cái bát này anh em có thể đánh đến được tầm từ 3 tiếng cho đến tầm từ hai tiếng rưỡi đến tầm 3 tiếng à, là là nó hết pin thì anh em mình ờ, lúc đấy thì nó là tan rồi anh em còn gì đâu đánh như này là đánh tầm có khoảng tiếng rưỡi là gọi đây này mình thả ra cho người ta ăn thì người ta mới bạc nó mới duy trì được tiếng rưỡi chứ còn nó không thì làm sao mà được tiếng rưỡi anh em hiểu không đây khi nào mà sạc thì anh em cắm vào đây xong rồi là đặt cái bát này lên nó sẽ hiện ừ, báo bóng đỏ và bóng xanh đây bóng xanh là đầy còn nếu mà gì đánh mà lúc hết pin anh em sạc nó sẽ hiện cái bóng đỏ ở đây anh em nhé Ê, có trí làm quan có gan thì mới giàu được anh em ạ Ê, tôi chỉ nói ngắn gọn đến như thế thôi chứ cũng không gì nhiều anh em có gì thì liên hệ vào số điện thoại tôi ghi ở màn hình đấy anh em nhé chúc anh em may mắn cảm ơn anh em đã xem hết video của tôi anh em nhé chào anh em